selamat dan sukses atas terpilih dan dilantiknya Bapak Samsudin Metboki SPD sebagai Kepala Desa Elok 已经在。 maju mandiri, bekerja sama dan bersinergi, membantu. mesma ona na E ka ona naneo sa ama Ka ona neo sa Ebe tua kasihan Messi man, noi na meu, a toi Messi man, noi na meu. manubo insai te casia. Gracias. feno ni ma e kasia no hay buen fe, una e sambutan rame-rame maik se tom lao me se kai sam ni ka kai e ka sia e sne no mo kan kai ve mang kai ve if ma au mi na ma e usi